Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khải em ơi Ở lần video này thì à, trong thời gian anh à, đốt pháo chúc mừng năm mới 2023 này thì à, Khải cũng chuẩn bị cho mình một bộ Evan tiền vạn này mà Evan tiền vạn thì như Khải có xem sơ qua thì nó sẽ được 1 tỷ năm Và kèm với 50 cái cuốn lịch nữa thì sẽ được khoảng tầm 2 tỷ kinh nghiệm anh em ạ 2 tỷ kinh nghiệm và kèm với những vật phẩm vô giá trị này mà Đó và ngày hôm nay thì chúng ta cùng anh thử như nó ra gì nha em ơi Đó anh cái này thì có thể ra nói chung là những cái món đồ cảm giác không thể tin được luôn nè nhưng mà vẫn nhiều khi nó là không ra nè anh em có thể xem sơ qua cái phần thưởng ở trên uh, trang chủ khả năng đỡ đây nè mọi đây hãy vô trang chủ anh em xem nói chung là nói dẫn anh em cho vui chứ còn ờ, anh mình tiền vạn thì nó chủ yếu là úp 2 tỷ kinh nghiệm để úp cấp mà thôi còn lại khải nghĩ thì lời thì không lời đâu nè mà đa số anh em mình tiền vạn chủ yếu đỡ lấy kinh nghiệm 2 tỷ kinh nghiệm chứ còn uh, nó không có lời gì lỗ đâu nè mà không lời nổi đâu vinh xu thì mới ra nè đây em à, đây cho anh em xem sơ qua đấy này là cách ờ, công thức này đó là cách ép mà chanh ra và đây anh em ơi câu chúc hạnh phúc này chuẩn bị cái này anh em ơi này sử dụng 1.000 cái này thì sẽ khả sẽ thu lại mỗi cái tương đương 1 triệu năm thì 1.000 cái sẽ được 1 tỷ năm 1 tỷ năm nha năm đó sau khi ăn xong thì sẽ có cái cuốn lịch bách niên này nè đó sẽ có 50 cuốn lịch bách niên và ăn ra thì sẽ được uh, số lượng hộp quà khi nhận khi nhận Phần thưởng sẽ nhận được là 10 triệu cho một cuốn này Và 50 cuốn sẽ được 500 triệu nữa là được 2 tỷ nè Rồi tiếp tục là mặc định túi tiền vạn Sử dụng được 30 vạn hàng thiết là Hán Thị tinh Tinh hồng Ngựa Ngựa là nghe ra ngựa thuộc tính bệnh viện luôn nha anh em Ngựa tính bệnh viện luôn nha anh em Đó cái quan, cái quan trọng ở đó là ngựa và bệnh viện này Rồi tiền thổ lô bắt vào rương quá tưởng là ok đó vậy thôi anh em Rồi là ra tốt căn cá, cá nhân ban hội Rồi có thể ra trang bị kiếm phong 5 ngày Rồi ok và giờ chúng ta cùng trở lại với cái file nghi vấn tiền vạn này của Thiếu Lâm khả thi như thế nào nè em ơi Đợt anh thì ờ, cất tay này rất là lâu nè Hay là anh em muốn cất tay như thế này cất tay như thế này đi Kích tay như thế này ờ, uh, <laughs> Kích tay khá là lâu nè em ơi Rồi ờ, được khải bật auto lên Khải bật auto lên Khải bật auto lên nha Rồi Tắt auto lên Bật auto lên Rồi Cho nó chạy một phát một cho nó lẹ nè em ơi Câu chúc hạnh phúc Quốc rồi ra gì đây Kiếm con ngựa bệnh viện tao biết đây Một cuốn lịch bách niên này khả úp được uh, tỷ rưỡi chứ là úp cấp anh em úp 102 rồi thêm 50 cái cuốn lịch bách niên nữa thì thực 500 triệu nữa tại bây giờ chưa có một vật phẩm gì vẫn chưa có vật phẩm gì luôn đó anh cái này chắc là đa số ba cái ờ, kim phong 5 ngày thôi nè còn lại chủ yếu là trong cái cuốn lịch này nè nó có người bên viện anh em à trong cuốn lịch này nè tí nữa còn 50 cái khai sẽ cắn cho anh em xem anh em một cái nó 15 triệu anh em đó thấy chưa hello anh em mới vô nha à, kính chào anh em và không gì hơn năm mới 2023 năm mới không năm mới 2023 này thì không gì hơn kính chúc à, cả nhà cũng như là tất cả anh em à, xem like cũng như là xem video này kính chúc anh em một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha anh em ơi và ôi à, và một năm mới anh em làm ăn phát tài phát lộc nha mọi người cảm ơn em đã theo dõi kênh youtube Duy Khải Minh thời gian qua và mong rằng anh em sẽ mãi ủng hộ Khải như thế này nói chung là không nhiều không ít nhưng mà cứ miễn sao mỗi khi lên like mà có anh em đồng hành với Khải là Khải rất là vui anh em à. cảm ơn anh em rất nhiều bây giờ chúng ta cùng trở lại hiện tại anh gần một 700 cái rồi chưa cái gì nè em ơi à, cái cuốn lịch này mới cái 38 cái biết đủ đủ 50 cái không này biết đủ 50 cái chứ không đủ chứ quá là bị clone 40 42 43 44 rồi rồi xong chỉ một cái áo kim phong rồi em ơi rồi sắp mặt rồi được khoảng 300 cá nhân hả? À? 50 tay, chắc là 50 cá thiệp này, từng đòi nó là 50 cá thì. Rồi 50 cái này. Lớn không? Rồi 51 cái. Ok, một cục 300 chai và thêm 500 ờ, cá nhân. Một áo kim phong. Áo kim phong này vứt shop thôi. Rồi, tiếp tục ăn thiệp anh em ơi. tiếp tục ăn thiệp này. Khui hàng. Khui hàng. Thiệp này uh, ờ, 10 triệu một cái này mà ơi. 50 cái sẽ được 500 triệu tiếp bấm trăm lẻ hai nè một quá tửu cục 300 này làm gì hiện tại anh em đang uh, tất cả server đang đốt pháo này ơi này rất là đông nhưng bây giờ tăng tán hơi ít đó một là bao tiền vạn 30 vạn rồi nè phục viên tiếp tục tiếp tục tiếp tục của hàng một viên tinh hồng ừ, tinh hồng vĩnh viễn gì đâu không ngựa đâu ngựa vĩnh viễn đâu rồi xong full luôn còn cái nịt luôn Tại bây giờ thì anh cái này chủ yếu là như Khải có nói thì up được 2 tỷ này ơi, khả đã lên được 102 à, và 36%. À, khá là ok. này thứ năm uh, tương đối là tăng uh, 73, 7 sinh khí và 3 sức mạnh thôi em ơi. Và Khải vẫn đang theo chuyên đào ấy. Rồi ok. Chuẩn bị uh, về đi hoạt động thôi em ơi. Tầm này thì được uh, một ít số cá nhân ban hội đều đi nộp này. Rồi một viên tinh hồng, viên tinh hồng được 300 xu là bao được 30 vạn rồi mất này không gì là gì luôn đỡ lên giả tỏ thôi em ơi rồi cảm ơn em đã theo dõi video này và đừng quên để lại cho khả một like chia sẻ ủng hộ chơi em ơi và khả hay like trực tiếp vào lúc 7 giờ 30 phút tối hàng ngày em ơi anh em nào rảnh rỗi thì tối lên kênh youtube với khả mình để chơi cùng cho vui nha em ơi rồi không có gì nè em ơi chỉ có 2 tỷ kinh nghiệm thôi rồi đó, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục anh Evan của ông ờ, uh, Free cho anh mươi trong bang mình, một người mươi ờ, cho trong bang. Bây giờ Khải đi uh, ờ, rồi, bán áo đi nè không nói làm gì luôn. Dọn rương rồi. Sau video sau video này Khải sẽ tiếp tục uh, anh uh, Evan su cho anh mươi nha anh em. Anh mươi của bang nha anh em Anh Free cho anh mươi của bang nha. Cái túi này được 30 vạn đấy. Đó, 30 vạn. Dương Ninh Hồng được mấy trăm cá nhân 600 cá nhân bạn hỏi còn quá trời này bạn hỏi mai nạp tiếp Mấy này nạp chưa hết này mà cục 300 chai cục 300 chai này hôm qua cũng có một cục nữa full này anh em cứ bảo khả đi thực sự là đã full lâu full từ cách đây nửa tháng trước rồi đó. thì không biết ăn bằng kiểu gì nữa tại vì cái cục này là một tỷ rưỡi là hai hai tháng là mới ăn được thêm anh em sau hai tháng mới được thêm đây cái đao này khá là phèn này mà khả năng tìm cái đao sát thương nào cao cao dòng một được quất mấy năm độc đường môn rồi bên kia nó nghe vần nữa nè quên à, năm độc đường môn rồi nó đi bút à, bùa này nọ thì mình xử luôn nè đó nhưng mà bữa giờ mua chưa được cái đao này mà đã cho anh em xem set đồ của thiếu lâm khải nè à, nón kháng hỏa sinh lực áo kháng hỏa sinh lực dây chuyền kháng cả 8 đai lưng ờ, kháng hỏa sinh lực bao tay kháng lôi mát nhẫn kháng hỏa chón giày kháng hỏa chón đó được 40 chón nhẫn làm chậm 30 một ngọc bội kháng hỏa đó xích thố và cái đao thì đang mua cái đao sát thương cao cao tới quốc thôi nè là bố cho anh em xem nói chung thì con này cũng gọi là tương đối chuyên đao đấy full dịch con kinh thôi em chú thiệt tự thiệt sự nó đang theo chuyên đao uh, lực tay uh, đây lực tay được gần k chín nữa Đó. nhưng mà khả tăng máu nhiều quá nè khả tăng máu nhiều quá rồi áo đó mà sao mặc vô là ra cà sa à khả đổi ngoại trang nó trương đức lê ơi khả đổi ngoại trang 100 xu đó bạn ơi khả đổi ngoại trang 100 xu đó nè rồi bây giờ chúng ta cùng trở lại với cái khu vực anh đốt pháo ờ, cho anh em cùng xem cái cái công đoạn đốt pháo của cùng với chủ S8 Phật Sơn Ký Sử nha anh em ơi cực kỳ đông người luôn nha anh em tại à, anh em lúc nãy đốt từ hầu lúc 6 giờ tối nè mà giờ gần 7 giờ gần 8 giờ này nè nè đó rất đông rất đẹp luôn đó quá chất lượng đó, ok chưa đó anh em xem đi đừng quên để lại khám lại ủng hộ chơi anh em ơi và bây giờ khả sẽ tiếp tục anh em vinh cùng em ơi cho anh em xem nha khả chuyển ngạn cá nhân em